đó, bước đầu tiên là chúng ta phải tháo bốn con ốc ở dưới này một này à, hai này ba bốn mình sẽ hướng dẫn bạn tháo con ốc đây hiện tại thì con này mình tháo rồi nên à, các bạn không cần các bạn bốn con thì các bạn tháo ra bốn con bên đây thì chúng ta sẽ tháo ốc đây Nè, phía đây sẽ có một con chúng ta phải tháo ra phía sau thì uh, chúng ta sẽ có một con uh, đây chúng ta sẽ tháo một con cho đây ra mình thì mình thốt rồi các bạn ờ, nhớ thốt con này ra và phía đây một con nữa chúng ta phải thốt ra sau khi tháo bốn ngóc thì chúng ta tiến hành dở nắp lên Đó, chúng ta sẽ đấy rồi còn đối với cái nắp đây thì chúng ta giật giật mạnh rồi. bên đây còn hai con nữa chúng ta phải tháo hai con này ra và đây một con nữa sau khi ờ, sau khi chúng ta tiến hành tháo ra thì chúng ta dỡ nắp lại và tiến hành giật ra giật ra là nó sẽ bứt đây đây là những con su mà chúng ta phải cần tháo thay là một con su đây với một con su dưới đây hiện tại nằm dưới này là chúng ta sẽ tiến hành tháo này hiện tại trước khi tháo á, là nó sẽ có một cái con à, cái g đây chúng ta nhớ để ý là phải nhìn các cái g đây sau này chúng ta sẽ lắp đưa cái g này vô trúng cái khớp nó chúng ta tiến hành tháo bốn ốc bốn ốc ngoài cùng thôi nhé và hai góc ngoài cùng này nhé để nhớ là chúng ta chỉ có bốn con ngoài cùng này nhé sau đó chúng ta sẽ tiến hành à, dỡ lên dỡ dùng tay dỡ lên và đưa nhẹ nhẹ ra đó, chúng ta sẽ đưa xích ra xa này xích ra xa rồi thôi là bốn con chập nữa chúng ta nhớ vào đây đây chúng ta phải tiến hành thổi một con ốc ở à, trong này Đó, à, có một con ốc ở trong này sau khi thổi con ốc là chúng ta tiến hành dỡ rồi tiến hành đánh dở rồi này. chúng ta lái nhá đúng để đúng vị trí nhé à. vị trí này đó ra và tiến hành thay tiến hành thay xu này lọc xu và đẩy xu ra tiến hành thay xu này xu này xu dưới đây đó, cái chức năng ở dưới là kéo giá vô cái này hiện tại cũng rất còn nhiều ghim rồi rất cái này chúng ta phải vệ sinh cho kỹ nè sau khi à, xong mà tháo xong thay xong chúng ta sẽ tiến hành lắp vô lại nhớ là cái đạo bên đây nhé đầu này là nằm ở bên này còn cái gờ này á là cái gờ này chúng ta sẽ chóc xuống này cho nó lọt xuống này đó ha chúng ta cho nó lọt này lọt cũng có mục đích để nâng lên đại xuống này đó sau đó chúng ta sẽ đẩy lại đưa đưa hơi cái chốc này hơi cái chốc này vô khớp dưới này tiến hành ờ, bạn ốc lại ừ. sau khi chúng ta lắp vô bạn ốc vô thì chúng ta sẽ tiến hành lắp cái, cái này tiến hành tới cái giai đoạn này đây chúng ta nhớ nhé à, chỗ này á, nó có chốc này bên này nó cũng có chốc này chúng ta phải đưa đưa chốc nó một cái cờ này nhá này cái này này cái lãi này nó, nó, nó nằm ở chỗ này, này. đó thì chúng ta dỡ lên là cái nắp bên này nó ngại cái này là đúng là đúng đó. cái hai bên cho cái khe nó vô lọt của cái, cái chốc này chốc gờ này hai bên nhé đều hai bên nhé mặt úp đây rồi chúng ta tiến hành đại vô khi chúng ta đưa vô là cái chốt chốt này nó sẽ đặt ra này chúng ta tiến hành quay này quay đâm vô khớp này đó vô khớp rồi à chúng ta tiến hành vàng ốc lại tiến hành bét lại bốn ốc bốn góc nhớ nhé nhớ là hai hai hai cái chốc này cũng phải lọt vào trong cái ni nhé còn cái ni nó phải nằm ấp đây nhé đó. chúng ta nhảy xuống lại đây này là he he he, he, he. chốc này nhả qua nhả lại này nè. để ý hàng chốc này lắp thì đúng này đó đây là lắp đúng này còn lắp xe hơi cái này nó sẽ không nhả còn cái chốt này là phải lọt của cái khay cái khay ở trong mới có cái khay nhỏ này chúng ta sẽ đưa cái chốt này vô cái khay để chúng ta len này hãng chạy này rồi sau đó tiến hành à, đại nắp lên thôi phía sau thì chúng ta đại phía sau trước để chúng ta tiến hành lại lên phía trước cho cái chúng ta hoàn thành những rồi xong rất là xong chúng ta đã thay su xong nhớ thay xu và lắp à, phụ kiện đầy đủ à, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhớ à, cho coi kiểm tra lắp cho đúng quy trình cảm ơn các bạn